chúng ta bắt đầu vào phần ôn tập. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ ôn tập lại ý nghĩa của trạng ngữ trong câu thông qua một phần bài tập nhỏ. Đây là phần trắc nghiệm để con nhớ lại các ý nghĩa của trạng ngữ. Nào, cùng theo dõi nhé. Trong phần bảng, ta sẽ có phần nội dung diễn đạt. Và việc của các con là nhận diện ý kiến đó đúng hay sai. Nào, cô giới thiệu phần nội dung mà các con cần tìm hiểu. Trạng ngữ có thể thông báo về thời gian diễn ra sự việc, địa điểm diễn ra sự việc, nguyên nhân diễn ra sự việc, kết quả của sự việc, mục đích của sự việc, tính chất của sự việc, phương tiện tiến hành sự việc, cách thức diễn ra sự việc. Sẽ xem nội dung nào đúng và phù hợp với ý nghĩa của trạng ngữ. Các con sẵn sàng chưa? Hãy nhẩm theo phần đánh dấu trên bảng nhé. Nội dung thứ nhất, thời gian diễn ra sự việc. Đúng, bởi vì ta có trạng ngữ chỉ thời gian. Địa điểm diễn ra sự việc. Tất nhiên rồi, vì ta có trạng ngữ chỉ địa điểm hay còn gọi là trạng ngữ chỉ nơi trốn. Nguyên nhân diễn ra sự việc có chứ, bởi vì ta có trạng ngữ chỉ nguyên nhân. Kết quả diễn ra sự việc sai rồi bởi ta không có trạng ngữ để nêu lên kết quả. Đây chỉ là một vế thôi mà sau này các con sẽ học trong vế câu ghép. Với nội dung mục đích của sự việc, chắc chắn rồi. Đúng bởi ta có trạng ngữ chỉ mục đích. Tính chất của sự việc, sai bởi vì nó sẽ nằm trong vị ngữ của câu ai thế nào phương tiện tiến hành sự việc có bởi vì ta có trạng ngữ chỉ phương tiện cách thức diễn ra sự việc cũng thế bởi ta có trạng ngữ chỉ phương tiện và cách thức